thì à, tôi cũng à, xin trần tình với quý vị như thế này là còn hơn còn hơn à, <clears throat> hai mươi mấy ngày nữa thôi là đến kỷ niệm 15 năm là ngày tôi với anh Dũng gặp nhau thì thật sự với quý vị là tôi sống từ xưa giờ thị phi rất là nhiều người biết đúng người biết sai tôi cũng không cần phải phân trần mà cũng không phần không có bổn phận phải đính chính nhưng mà cũng thưa với quý vị rằng là tôi cũng có được 30 hecta đất dân cư à, sau 15 năm đầu tư đến tận bây giờ thì tôi đã có được à, <laughs> hơn mấy ngàn cuốn sổ đỏ chứ không phải là chỉ cho là trong trong ước mơ đó nha quý vị mà thực tế là như vậy thì tại sao tôi nói như vậy có nghĩa là sau khi vợ chồng tôi hiến tặng hai hecta đất này mang ra đấu giá nhưng khi mà đất nước cần à, có covid tiếp theo mà cần tôi làm sao mà cho đủ một ngàn tỷ để chính phủ Việt Nam để mà có cái số tiền 2 hecta này thì chắc lẽ năm sáu trăm tỷ và cái phần còn lại là bổn phận của tôi và kính thưa quý vị đây là tiền cá nhân của tôi trong 30 hecta sổ đỏ mà tôi có được tôi trích ra 2 hecta để tặng vô miễn làm sao <coughs> mà cho đủ 1.000 tỷ để mà cống hiến cho nước nhà trong cái trận dịch Covid này nếu như cái giai đoạn mà nó vượt qua được thì với năm sáu trăm tỷ này thì cũng là một cái phương án đầu tiên nếu như tiếp tục Cần nữa thì Nguyễn Phương Hằng tôi sẽ hy sinh à, 2 hecta bằng sổ đỏ giống như chồng tôi à, cũng thông báo với quý vị rằng là 15 năm tôi lấy anh Dũng thì tôi cũng không có làm ăn gì chỉ có mỗi cái là tôi đầu tư theo anh Dũng là mỗi à, được 30 hecta đất dân cư vào sổ đỏ đó ra rồi cho nên là tôi rất là rõ rõ ràng sòng phẳng minh bạch và cái gì cho là hiện hữu chứ không có nói bằng miệng và cũng không có biết nổ và cũng có một số người nói rằng vợ chồng tôi sẽ cho thiên hạ ăn một cái bánh vẽ và kính thưa quý vị là tôi không có rảnh để mà tôi làm những cái chuyện hôi nát rùi bu đó và tôi công khai công công khai luôn công bố luôn với quý vị rằng là nếu như mà cái dịch nó còn tiến triển thì chính vợ chồng tôi là tặng cho 1.000 tỷ đồng à, bằng 4 à, hecta đất đấu giá và bằng sổ đỏ là 127 cuốn sổ mà chồng tôi đã đưa ra và tới phiên tôi thì tôi sẽ đưa ra nếu như đất nước mình đang có biến cố về dịch bệnh thì vợ chồng tôi sẽ tiên phong tặng cho chính phủ 1.000 tỷ à, qua một cái quỹ phòng chống dịch Covid để mà cùng với nhân dân vượt qua những cái đại dịch này để mà tồn tại và nếu như còn nữa thì chúng tôi tiếp tục hiến nữa bởi vì à, sống tới từng tuổi này tất cả những gì chúng tôi làm mà để à, dự trữ để làm thiện sau này nhưng mà đây cũng là một cái lần mà chúng tôi có thể thực hiện được cái ước mơ của mình là luôn luôn làm thiện hướng về thiện đây là cũng là một cái điều kiện tốt nhất cho chúng tôi thực hiện ước mơ của chúng tôi tôi đã nói rồi khi mà đất nước cần thì dù đồng tiền cuối cùng chúng tôi cũng hy sinh hết không không có một cái um, tiếc nuối nào à, cứ như thế mà chúng tôi tiếp tục bán tài sản ra để mà duy trì được à, tất cả những gì để giúp đỡ cho dân bởi vì chúng tôi đã có một thời gian à, đi làm cực khổ tích lũy được có được nhưng khi đất nước cần thì chúng tôi không tiếc gì hết thì phương án đầu phương án 1 phương án 2 và kể cả phương án 3 và nhiều phương án nữa khi đất nước cần chúng tôi sẵn sàng nghĩa là chia sẻ với tất cả sự yêu thương và mến mộ vì chúng tôi là dân Việt Nam chúng tôi là những người được sinh ra được lớn lên và được à, coi như là đây là máu thịt là trái tim của mình là quê hương của mình khi đất nước cần thì chúng tôi hy sinh tất cả và tất cả những gì chúng tôi hy sinh là hiện hữu chứ không phải qua lời hứa cũng như lời nói và chúng tôi là những con người tự trọng khi nói đạt được thì bỏ ra được ngay và liền luôn cho nên không để ai thất vọng và cũng không cần phải nghi ngờ là chúng tôi cho ăn bánh vẽ chúng tôi lừa thiên hạ chưa bao giờ tôi đi làm chuyện đó và kính thưa quý vị là chúng tôi là Nguyễn Phương Hằng Tôi là vợ anh Dũng suốt 15 năm Nếu tôi đi lừa đảo ai thì không bao giờ tôi được yên tồn tại đến ngày hôm nay Tôi vẫn ngời ngời và tôi vẫn tồn tại ở mọi nơi, mọi lúc có gì đâu mà khó gặp tôi cho nên là à, gọi là nổ thì không ai đánh giá hết và càng xạo ke thì càng lòi ra những cái mặt chuột những cái mặt bẩn thiểu những cái thứ đê hèn cho nên tôi chứng minh lại cho quý vị xem một lần nữa và hôm nay thì tôi cũng công bố luôn là kể từ hôm ngày hôm nay nhân danh là bà tổng giám đốc của công ty cổ phần Đại Nam tôi cấm tất cả các giới văn nghệ sĩ đến Đại Nam để mà quay phim chụp hình làm cảnh vì hơn 10 năm nay á, là giới nghệ sĩ á, đến Đại Nam nhờ tôi rất là nhiều để mà quay quay những cái cảnh làm phim làm kịch làm hài làm đủ thứ và tôi hôm nay chính thức tuyên bố cấm tất cả các cái dịch vụ đến Đại Nam và tôi không hỗ trợ cho nghệ sĩ văn sĩ nghệ sĩ kịch sĩ gì đến Đại Nam hết với một lời tuyên bố đâm thép à, từ nay tôi chấm dứt tất cả các mối quan hệ đối với giới nghệ sĩ trong nước Việt Nam này hoàn toàn và thậm chí tôi cũng không mời gọi họ đến Đại Nam đó là lời tuyên bố đanh thép của bà tổng công ty của phần Đại Nam tôi sẽ cấm tất cả các dịch vụ hoạt động ở Đại Nam này và không được quay phim chụp ảnh là không có một cái dịch vụ nào để phục vụ cho giới nghệ sĩ quay phim chụp ảnh ở tại Đại Nam này đó là gì đó là sự tự trọng của tôi và qua một cái um, Số tốt của em à, Lưu Hoàng Gia Bảo Thì à, là đang có một cái ý đồ đến Đại Nam để làm nhục chúng tôi Và hôm nay tôi chính thức nhân danh mà Tổng Đại Nam Tôi chấm dứt toàn bộ và tôi cấm tuyệt đối Giới văn nghệ sĩ đến Đại Nam quay phim chụp hình Nếu nhân viên tôi phát hiện được Vô đó mà quay phim chụp hình mà là giới dân nghệ sĩ Tôi lập tức lập biên bản mời ra khỏi Đại Nam Tôi nói đăng thép như thế Cho nên đừng có vô đó du lịch mà quay phim chụp ảnh tại Đại Nam Mà khi nhân viên tôi phát hiện được thì lập tức tôi mời ra khỏi đại nam thì đừng nói tại sao tôi làm nhục nhé quý vị đó đây là một đòn chơi và chơi rất trí tuệ kính thưa quý vị tôi chơi một cái game này hình như là sụp bẫy tôi hết vì sao tôi gào tôi thét mỗi ngày vì sao tôi lên tiếng là bởi vì sao nếu không có đi với ma mặc áo giấy thì làm sao chúng ta biết được giới văn nghệ sĩ họ là những ai qua cái câu chuyện của tôi đây là một cái thước đo về tư cách đạo đức của giới văn nghệ sĩ và để cho tất cả khán giả trong và ngoài nước đánh giá được tư cách đạo đức của họ như thế nào. Và sau đây tôi cũng à, trình bày quý vị hôm nay có một cái tin rất là vui. À, mỗi khi mà tôi bị tấn công, à, một mình tôi chắc hết. Mà gần như là tôi có cái lò barbecue sẵn hết. Cần đó mà tự nướng tự trui mình thôi và hôm nay á, thì à, tôi trở lại cái câu chuyện với quý vị á, là với 5.000 con người mà ném đá tôi á, thì thật là nhục cho nên á, tôi nói gì là có cái đó tôi có nói câu nào là bằng chứng đi theo cái đó chứ tôi không có nổ và tôi không có xạo ke không vì cái loại xạo ke nó không bị đánh thuế cho nên là nó cứ muốn nói gì nó nói nhưng mà riêng tôi với tư cách là bà chủ với tư cách là một con người thành đạt trong trong trong cuộc sống thì không có lý do gì tôi phải nổ hết và cũng không có lý do gì tôi rảnh để mà tôi đi làm chuyện hói nách hết chẳng những mà tụi nó hôi miệng mà còn hói nách nữa cho nên là tôi thật là buồn cười cho nên nếu mà tôi nói thật nếu mà nói về à, à, giải thưởng mà giải thưởng mà dành cho nghệ sĩ mất giải nhất năm á thì phải để cho cộng đồng bạn bình chọn đó thì à, thà cái cái cái nghệ sĩ nào mà nghệ sĩ kịch sĩ hài sĩ gì đó mà mất giải nhất năm á, thì hãy để cho cộng đồng bạn bình chọn và ai thấy mình là mất giải nhất năm á, thì cứ nhảy vô nhận giải và tôi đã nói rồi cái chị em này tôi chơi tôi chơi rất là bạo lực à, nhưng mà nếu nhờ cái bạo lực này thì chúng ta mới có thể nhận diện được ra tư cách nhân cách của một người nghệ sĩ như thế nào nghệ sĩ nhân dân ra làm sao bày ổ nó ra làm sao nó thật sự tôi mà bơi ra thì thú quắc cả đám chả có em nào thơm tho hết mà cứ thanh cao nghe muốn ói không và cái tiếp theo nữa đó thì tôi tôi hôm nay có nhiều cái điều vui lắm quý vị ơi nhiều lắm bởi vì tôi đã nói cái game này tôi chơi rất là sát thủ mà nhiều khi không công kích á, thì làm sao biết được à, cái thước đo của mỗi người có nhiều người à, lo lắng cho tôi nói bà Phương Hằng sao bà hung dữ quá hay là bà để cho những kẻ hở là hôm nay tôi cũng không ngại nói luôn với quý vị là nhiều khi có những kẻ hở á, thì tụi nó mới tấn công và có sự tấn công thì tôi mới biết nó là ai nó là sâu bọ con người nó có lương tâm thế là nó không có lương tâm đó cái này nó hay cái chỗ đó đó quý vị cho nên nó sập hầm tôi hết cuối cùng quý vị nghĩ coi tụi nó bỏ ra năm sáu ngàn công sức mệt mỏi đi đấu có một mình bà Nguyễn Phương Hằng chỉ là một doanh nhân bình thường <laughs> rất là bình thường trong khi đó tên tuổi của nó mới đi kiếm ăn hàng